nhiều khách du lịch từ các quốc gia gần Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tình hình bên trong Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng với việc thiếu thuốc, các bệnh viện và lò hỏa táng quá tải. Tin đồn bay khắp Internet rằng nhiều loại thuốc bị người dân tranh cướp hết sạch sành xanh. Thậm chí, sau khi biết sự thật rằng đó chỉ là loại thuốc vô bổ, nhiều người cũng không thấy hối tiếc. Logic của họ rất khó bác bỏ, thà mua nhầm còn hơn bỏ sót, phải chăng lòng tin trong xã hội Trung Quốc hiện đại đã bị sụp đổ. Hòa Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vàng Cổ. Kính mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý nhất về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục trong bản tin tối hôm nay của chúng tôi. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thông báo gần 90% dân số mắc COVID-19. Giới chức Hà Nam cho biết gần 90% dân số tỉnh này đã nhiễm COVID-19, trong bối cảnh Trung Quốc gần đây ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh. Khám toàn trình, Giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo hôm nay, Tính đến ngày 6 tháng 1, tỷ lệ dân số nhiễm virus trên toàn tỉnh là 89%, trong đó biến chủng chủ đạo vẫn là dòng phụ BA52 của Omicron. Tỷ lệ mắc COVID-19 ở vùng đô thị của tỉnh là 89,1%, còn vùng nông thôn là 88,9%. Dân số Hà Nam khoảng 99,4 triệu người, tỷ lệ trên cho thấy khoảng 88,5 triệu người dân tỉnh này có thể đã nhiễm bệnh. Theo ông Khám, lượng bệnh nhân đến các phòng khám sốt đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 12 năm 2022, sau đó giữ xu hướng giảm. Dựa trên các nghiên cứu và đánh giá toàn diện, Hà Nam đã vượt qua đỉnh dịch thành công và số ca nhiễm mới hàng ngày được dự báo duy trì ở mức thấp cho đến cuối tháng này nhiều địa phương Trung Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh. Giới chức Trung Quốc nhận định, Xuân Vận, đợt di cư mùa xuân lớn nhất thế giới khi hàng triệu người về quê ăn Tết, tạo ra nhiều thách thức với nỗ lực ứng phó đại dịch. Hàng triệu người từ các thành phố về quê sẽ khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở vùng nông thôn, nơi vốn không đủ nhân lực và trang thiết bị điều trị cho lượng lớn bệnh nhân. Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu chính thức cho biết đã có 34,7 triệu người dân Trung Quốc di chuyển nội địa trong ngày 7 tháng 1, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Đại học Y khoa Bắc Kinh đưa 21 ca phó trong 2 tuần sau khi các vị sĩ qua đời. Kính thưa quý vị, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, một số lượng lớn người đã chết. Kể từ ngày 20 tháng 12, Đại học Y khoa Bắc Kinh cũng đã trải qua những ca chết dồn dập và 21 cáo phó đã được công bố trong 2 tuần. Cho đến nay vào năm 2022, Bộ đã ban hành 41 cáo phó. Ngoại trừ viện sĩ Tống Tấn Quân, từ khoa hóa sinh và lý sinh, người đã chết do vô tình bị ngã và điều trị y tế không thành công, không có nguyên nhân tử vong cụ thể nào được nêu rõ. Tuy nhiên, nhiên, các thông báo cáo phó liên quan đều cho biết, theo nguyện vọng của gia đình và cá nhân, tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản và không có tổ chức nghi thức tiễn biệt. Trong số những người thiệt mạng, có 5 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, người trẻ nhất mới 56 tuổi. Đại học Y khoa thủ đô Bắc Kinh có 6 bệnh viện trực thuộc, 4 bệnh viện đồng xây dựng và 11 bệnh viện giảng dạy. Theo danh sách điều tra do Tổ chức Nhân quyền Hải ngoại điều tra quốc tế công bố, tổng cộng 9 bệnh viện liên quan của Đại học Y khoa thủ đô Bắc Kinh có liên quan đến việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Gần đây, các trường đại học lớn ở Trung Quốc liên tục đưa ra cáo phó về cái chết của các giáo sư, đặc biệt nổi bật là cái chết dồn dập của các giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài một cư dân mạng Trung Quốc đã tập hợp số lượng cao phó được Đại học Bắc Kinh công khai trong 3 năm qua, lập và xuất bản một biểu đồ so sánh, ngay lập tức thu hút nhiều cư dân mạng xem và đăng lại. Theo biểu đồ thống kê dạng cột này, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, số lượng cao phó trung bình do Đại học Bắc Kinh đưa ra mỗi tháng là dưới 9 và chênh lệch giữa các năm trong 3 năm qua là không lớn. Chỉ trong tháng 12 năm 2022, số lượng cao phó của Đại học Bắc Kinh đã tăng vọt lên hơn 30, gấp khoảng 4 lần so với số lượng cao phó của những năm trước. Sau khi xem bảng xếp hạng, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời nhắn cảm thán. Sốc quá, thật đáng sợ, sợ quá. Tai nạn kinh hoàng, mỏ cô băng Tô phát nổ, xe cứu hỏa nổ tung. Vào ngày 9 tháng 1, cộng đồng mạng lan truyền thông tin về vụ nổ lớn tại mỏ cô Koban, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một số xe cứu hỏa và xe cứu thương đã nổ tung. Thêm một đoạn đô có tiêu đề Vụ nổ lớn và tai nạn hỏa hoạn ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô do Nextry Đại Lục đăng tải vào ngày 9 tháng 1. Có thể nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ nổ, tình hình rất nghiêm trọng. Vào ngày 9 tháng 1, tài khoản Twitter La Tường đã đăng một đoạn rô gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 441.500 lượt truy cập. Nhiều người đã để lại lời nhắn bên dưới tiết lộ thông tin chi tiết. Một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh và tiết lộ địa điểm xảy ra vụ nổ là ở công ty trách nhiệm hữu hạn Coron Game, Giang Tô, tọa lạc tại số 8 đường Bắc Lộ Giang, khu phát triển Tân Giang, thành phố Thái Hưng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Người này cho biết xe cứu thương đã bị nổ tung vài chiếc, tạo thành vụ phát nổ thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, truyền thông đại lục không đưa tin về vụ việc này. Thẩm Dương đang cấp tốc cho xây dựng nhà tang lễ và nghị trang mới. Số người chết vì bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc tăng chóng mặt tại các địa điểm tổ chức tang lễ trên cả nước đều có hàng dài người xếp hàng dài. Thẩm Dương, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, hiện đang xây dựng nhà tang lễ và kho lưu trữ thi thể với tốc độ chóng mặt. Tốc độ xây dựng có thể so sánh với tốc độ xây dựng nhà tạm trú. Vào ngày 8 tháng 1, người nổi tiếng trên Weibo Trường An Wilson đã đăng một đoạn video về một nghĩa trang mới ở Vương Cương Đài. Trong đoạn đôi cho thấy, các hổ dùng dùng để đặt bình cốt trong nghĩa trang được xếp dài đặc và ngay ngắn, nhìn thoáng qua không thể thấy được điểm cuối. Theo kiểm tra trực quan, có ít nhất khoảng 2.000 ngôi mộ, một phần của nghĩa trang mới này đã dùng để chôn các người. Tin tức này không phải là không có căn cứ, ngay từ vài ngày trước đã có thông tin cho rằng chính quyền sẽ xây dựng một lò hỏa táng lớn, khu lưu trữ thi thể và phòng lạnh chứa hai cốt ở khu vực Thần Bắc. Người dùng Weibo Liêu Ninh khiếu nại và báo cáo đã đăng lại từ một tin nhắn từ Zhu Zhuzhao trên Weibo vào ngày 30 tháng 12, ca ngợi rằng Thẩm Dương đang đẩy mạnh việc xây dựng nhà tang lễ, đầu tư 41 triệu nhân dân tệ và sử dụng một tháng để khẩn trương hoàn thành việc xây dựng lò hỏa táng ở quận mới Thẩm Bắc, có thể so sánh với việc xây dựng một bệnh viện cabin vuông. Sự khác biệt là một bên là để cứu người, một bên là để tinh luyện người. Dự kiến nhà tang lễ sẽ hoàn thành vào ngày 25 tháng 1 với công suất lưu lưu trữ tối đa là 1.700 tro cốt mỗi ngày. Thông tin liên quan có thể được tìm thấy trên trang web của chính quyền Thập Dương, nơi có nhiều thông báo đấu thầu và đấu thầu liên quan đến dự án nhà tăng lễ quận mới Thẩm Bắc, chủ yếu tập trung vào tháng 12. Các đợt bùng dịch được phát hiện đang lan rộng không suy giảm trong 1,4 tỷ dân của quốc gia này, với khả năng miễn dịch tự nhiên thấp sau 3 năm phong tỏa nghiêm ngặt. Các bệnh viện thiếu sự chuẩn bị tràn ngập bệnh nhân và các lò hỏa táng quá tải thi thể, về cơ bản là sự lặp lại những gì đã xảy ra ở Vũ Hán và các thành phố khác của Trung Quốc vào hồi đầu năm 2020. Cảnh hỗn loạn cho thấy chính sách Zero Covid của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thất bại. Chiến dịch chống Covid-19 bắt nguồn từ một hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng con người có thể chiến thắng được tự nhiên. Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận và đấu với nhân loại là niềm vui vô tận. Và cuối cùng thì Covid-19 đã chiến thắng chế độ Bắc Kinh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới, chia sẻ về cảm nghĩ về video ngày hôm nay nhé. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vàng Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị có một ngày nhiều bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.